à, từ trước tới nay đối đầu với nhau tổng cộng là sẽ có 78 lần đối đầu và trong đó là sẽ có 32 chiến thắng thuộc về phần sân của Inter Milan và sẽ có 21 trận thua và cùng với đó là 25 trận hòa. Thì với cái thành tích thi đấu khi mà hai đội bóng này đối đầu với nhau là như vậy thì anh em có thể thấy là lịch sử đầu ủng hộ về phần sân Inter Milan một chút khi mà có tới là 32 trận chiến thắng vậy thì ở trong cái trận đấu này thì nhà cái sẽ đưa ra má kèo và má cực chấp như thế nào để cho hai thằng này đối đầu với nhau thì anh em cùng mình xem qua mức cược nhà cái đưa ra cho trận đấu này anh em có thể thấy ở trong à, đây thì à, nhà cái sẽ đưa ra mức chấp 0.25 cho Inter Milan và khi mà anh em bỏ một vào AS Roma sẽ ăn được 0.82 và cùng với đó là bỏ một vào Inter Milan sẽ ăn được 1.08 và hiện tại anh em có thể thấy là kèo cược chấp của kèo tài xỉu sẽ được niêm yết ở mức là 2.25 khi vào mỏ một vào kèo tài sẽ ăn đủ và bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.86 và cùng với đó ở ờ, kèo cực chấp hiệp 1 thì điệp niêm yết ở mức là kèo đồng và cùng với đó là tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là 0.75 anh em có thể thấy ở trên trang thì chúng ta sẽ có một số kèo sớm như là kèo à, bàn thắng lẻ chắn nhá cả hai đội ghi bàn hoặc không ghi bàn à, dưới sạch lưới đội thắng ngược dòng cực thắng áp đảo tỷ số cách biệt và cùng với đó là sẽ có kèo góc và kèo thẻ thì cái má kèo gốc và má kèo thẻ thì à, phải gần đến cái à, giờ bóng được diễn ra thì nhà cái mới đưa ra những má kèo đó cho anh em ta có thể tham gia vào đầu tư còn hiện tại thì chúng ta chỉ có một số má kèo sớm như là kèo cược chấp kèo tài xỉu và các kèo tỷ số mà thôi và cùng với đó anh em nào mà còn đang chơi qua thầu qua cò chưa có cho mình một trang chơi riêng và để có thể tự do tham gia vào đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a cầm Dũng kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi riêng và tự do tham gia vào đầu tư bất cứ lúc nào chứ không phải phụ thuộc vào thằng cầu thằng cò nó hết. Như anh em thấy là trong trận đấu này thì à, nhà cái sẽ đưa ra mức chấp là 0.25 cho Inter Milan. Anh em cảm thấy mức chấp này không an toàn anh em có thể vô mã kèo đồng và anh em vô mã Inter Milan uh, thi đấu ở mức kèo đồng sẽ ăn được ở 0.76 hoặc là anh em thích AS Roma nhưng mà anh em không cần uh, Inter Milan chấp anh em vô hẳn là mã kèo đồng luôn thì anh em bỏ một AS Roma sẽ ăn được ở 1.16 thì anh em bỏ vào là như vậy chứ ở ngoài thòng hay coi thì chắc chắn nó sẽ đưa cho anh em mã là 0.25 chứ không phải đa dạng các mã kèo như vậy anh em có thể thấy ở trên trang thì sẽ có mã kèo như là kèo đồng kèo ờ, Inter chấp 0.5 kèo Roma chấp 0.25 hoặc là kèo tài xỉu như là kèo tài hai hòa kèo hai rưỡi và kèo 1.75 thì ngoài thông hay co thì chắc chắn chỉ có má kèo chính đó là 0.25 và kèo tài xỉu 2.25 mà thôi như vậy cái việc mà đa dạng các má kèo trên uh, trang rất là thuận lợi cho anh em có thể tham gia đầu tư và cùng với đó anh em chơi trên trang uh, chơi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu chứ không mất một đồng like đồng một phí nào cho thằng thầu còn nào hết cho nên mình uh, uh, khuyến khích anh em hãy chơi cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia và đầu tư các mã kèo anh em thích chứ không phải phụ thuộc vào các thằng cầu thằng co rồi vừa để mất tiền lai like, tiền phí mà vừa vào những mã kèo không chắc ăn khi mà phải vô những cái mã kèo sớm từ 3 đến 5 tiếng đồng hồ như vậy rất là thiệt thòi cho anh em khi mà chưa có những thông tin chính thức và à, thì à, anh em nào mà muốn có một trang chơi riêng á, thì có thể liên hệ cho Dũng qua tele cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình còn bây giờ anh em cùng mình quay lại trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy ở hiện tại ở trên cái bảng xếp hạng của hai thằng này trên bảng xếp hạng Serie A thì có thể thấy phần sân của đội khách Inter Milan đang có cho mình vị trí thứ 4. Sau khi mà đội bóng này trải qua 33 vòng đấu thì sẽ có cho mình là 60 điểm, đang cách biệt với vị trí thứ ba là Juventus là 63 điểm. Cho nên ở trong trận đấu này, Inter Milan sẽ đặt một chút mục tiêu vào cái vị trí uh, để có thể giành được cái vị trí thứ ba ở trong uh, trận đấu này. Và cùng với đó anh em có thể thấy sau khi mà trải qua 33 vòng đấu thì đội bóng này có cho mình là 19 chiến thắng, 3 trận hòa và có 11 trận thua. Còn về hiệu số bàn thắng của đội bóng này thì đang có cho mình là 60 bàn thắng và để thủng lưới là 35 bàn. Khi mà ở phía bên kia chiến tuyến là đội chủ nhà AS Roma thì đội bóng này có cho mình là vị trí thứ 7. Sau khi mà cũng trải qua cho mình là 33 vòng đấu thì đang có cho mình là 17 trận chiến thắng, 7 trận hòa và 9 trận thua và hiệu số bàn thắng được à, ở mức là 45 bàn thắng và 31 bàn để bị thủng lưới và hiện tại thì AS Roma có vị trí thứ bảy sau khi mà trải qua 33 vòng đấu thì có cho mình là 58 điểm đang cách biệt với vị trí thứ tư là Inter Milan đội khách ở trong trận đấu này là hai điểm số cho nên cái việc mà AS Roma cũng muốn giành được 3 điểm ở trong trận đấu này là hoàn toàn có thể xảy ra để có thể nâng cái thứ hạng của mình khi mà AS Roma có thể có 3 điểm trong trận đấu này thì chắc chắn sẽ nhảy lên được vị trí thứ năm à, xin lỗi anh em là vị trí thứ tư của Inter Milan à, sẽ vượt mặt qua là AC Milan, Atalanta cùng với là Inter Milan và cùng với đó anh em có thể thấy là hiện tại ờ, ở, cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì à, phần sân của Inter Milan thi đấu tốt hơn khá là nhiều khi mà trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chỉ để thua hai trận và sẽ có là ba trận hòa và cùng với đó là 5 trận chiến thắng thì anh em có thể thấy là một số trận chiến thắng của AC Milan À, xin lỗi em là Inter Milan thì đều có những chiến thắng cách biệt từ hai bàn trở lên như là trận chiến thắng là 6-0 trước Verona, trận chiến thắng 3-1 à, trước à, Lazio và trận chiến thắng là 3-0 trước Empoli và phần sân của Aroma ở trong trận đấu này là đội chủ nhà thì anh em có thể thấy là trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này thì sẽ có cho mình là ba trận thua hai trận hòa cùng với đó là 4 trận chiến thắng thì anh em có thể thấy phần sân của Roma cũng không tỏ ra yếu kém hơn là bao nhiêu khi mà đội bóng này cũng có một số trận chiến thắng rất là cách biệt với tỷ số lên tới là 4-1, 3-0 và 3-0 thì còn về hai trận đấu gần đây nhất thì anh em có thể thấy là Ờ, hai đội uh, đội chủ nhà AS Roma thì đang có cho mình là hai trận hòa hai trận hòa một đều trước Monza và trận hòa một đều trước AC Milan và trước đó thì sẽ có một trận thua 3-1 trước Atalanta thì anh em cùng mình xem qua trong những cái trận đấu này thì nhà cái sẽ đưa ra mức cực chấp bao nhiêu và má kèo là gì thì ở trong trận đấu này thì à, Aroma đưa ra mức chấp là 0 5 và để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là một đều và cùng với đó khi hai thằng này thi đấu với nhau anh em có thể thấy là Sanchez chỉ có 7 phạt góc, một thẻ đỏ nhưng mà có lên tới là 8 thẻ vàng. Và còn về trận đấu mà hòa một đều trước AC Milan thì ở trong trận đấu này thì AC Milan và Roma thi đấu ở mức kèo đồng và đã hòa kèo châu Á khi mà tỷ số của trận đấu này là một đều và cùng với đó ở trong trận đấu này cũng là một trận đấu có rất là nhiều thẻ vàng được đưa ra khi mà có tới là 5 thẻ vàng nhưng mà lại chỉ có 6 vật góc còn về trận thua gần đây nhất của phần sân của đội chủ nhà Roma thì đó là trận thua 3-1 trước Atalanta thì ở trong trận đấu này thì Atalanta đưa ra mức chấp là 0.25 và đã thắng được cái kèo châu Á khi mà tỷ số lên tới là 3-1 như anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì là một trận đấu uh, chỉ có 4 thẻ vàng nhưng mà cũng chỉ có 7 phạt góc mà thôi vậy rằng ở bên kia chiến tuyến là Inter Milan thì sao thì anh em có thể thấy là ờ, phần sân của Inter Milan vừa có một chiến thắng đậm sâu trước Verona với tỷ số lên tới là 6-0 ở ngay cái lượt trận ngày à, mùng à, 4 tháng 5 vừa rồi à chứ đó mùng, mùng 3 tháng 5 đó là tỷ số lên tới là 6-0 khi mà thi đấu với Verona với phần sân ở đội khách khi mà Inter Milan chỉ đưa ra mức chấp là một trái hòa nhưng mà thắng với tỷ số là 6 6 bàn thắng ở trong trận đấu này 3 bàn thắng cho hiệp 1 và 3 bàn thắng cho hiệp 2 thì như anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì sẽ không có phạt à, thẻ phạt nào hết và cùng với đó là sẽ có 9 phạt góc như anh em có thể thấy ở ở đây những cái thông tin hiện ở đây thì hoàn toàn như trận đấu này là nghiêng về một phía khi mà tất cả những thông số đều nghiêng về phía phần sân của Inter Milan ở trong trận đấu này vậy ra còn trận đấu mà Inter Milan thắng với tỷ số là 3-1 trước Lazio thì ở trong trận đấu này thì Inter Milan là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.75 và đã thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-1 và cùng với đó anh em có thể thấy uh, về phần uh, phạt uh, phạt góc và cũng cái thẻ thì ở trong uh, kèo thẻ hé thì chỉ có là 6 thẻ vàng và cùng với đó là 5 phạt góc còn về trận đấu mà thi đấu ở trong cái giải đấu là Coppa Italia thì ở trong trận đấu này thì Inter Milan thi đấu với uh, Juventus uh, đã thắng với tỷ số là 1-0 và cùng với đó là Inter đưa ra mức chấp là 0.5 và ở trong trận đấu này thì lại là một trận đấu là ít phạt góc và ít thẻ thì như anh em có thể thấy là những trận đấu gần đây nhất của hai thằng này như là AS Roma và Inter Milan thi đấu ở trong những trận đấu gần đây nhất thì đều là những cái trận đấu rất là ít thẻ và ít góc được xảy ra như anh em có thể thấy ở cái thống kê ở đây thì 9 trên 9 trận đấu gần đây nhất của Inter Milan thì đều có dưới là 15 10.5 góc cùng với đó là uh, ờ, AS Roma cũng vậy 6 trên 6 trận đấu gần đây nhất thì đều có dưới là 10.5 góc còn về uh, à, phạt uh, à, thẻ thì uh, anh em có thấy là phần sân của Inter Milan thì 7 trên 8 trận đấu gần đây nhất là sẽ có ít hơn 4,5 thẻ. Còn về phần sân của AS Roma thì 4 trên 5 trận đấu gần đây nhất thì sẽ có nhiều hơn 4,5 thẻ. Vậy rằng thì uh, những cái thông số về cái việc mà hai thằng này thi đấu với nhau thì uh, kèo phạt góc và kèo thẻ của bọn nó sẽ như thế nào? thì anh em có thể xem qua cùng mình ở đây khi mà trong khoảng 4 trận hai thằng này đối đầu với nhau từ năm 2021 đến giờ thì sẽ có lên tới là 3 trận chiến thắng thuộc về phần Inter Milan và có một trận chiến thắng gần đây nhất thuộc về phần sân của AS Roma với tỷ số 2-1. Khi anh em cùng mình xem qua những cái trận đấu này thì có thể thấy ở trong cái trận đấu mà AS Roma thắng với tỷ số là 2-1 thì Inter Milan đưa ra mức chấp sẽ là 0.5 và cùng với đó ở trong trận đấu này thì sẽ có rất là nhiều thẻ vàng được đưa ra khi mà có lên tới là 7 thẻ vàng nhưng mà lại chỉ có 6 phạt góc còn về cái trận đấu mà Inter Milan thắng với tỷ số là 3-1 ở lượt trận gần đây nhất mà hai thằng chạm trán với nhau thì anh em thấy là Inter Milan đưa ra mức chấp là 0.75 và đã thắng được kèo châu Á khi một tỷ số là 3-1 và cùng với đó ở trong trận đấu này thì cũng sẽ có cho mình là 4 thẻ vàng cùng với đó là 7 phạt góc và ở trận đấu mà Inter thắng với tỷ số là 2-0 khi mà chạm trán ở trong cái giải đấu là Italy Cup thì à, trong trận đấu này thì Inter Milan đưa ra mức chấp là một trái hoa và cũng đã thắng được kèo châu Á với tỷ số là 2-0 còn về à, việc mà phạt góc và những cái kèo thẻ thì anh em thấy là trong trận đấu này thì sẽ có lên tới là 12 phạt góc cùng với đó là chỉ có hai thẻ vàng còn về trận đấu cuối cùng mà Inter Milan thắng với tỷ số là 3-0 khi mà thi đấu phần sân là đội khách thì trong trận đấu này Inter đưa ra mức chấp sẽ là 0.5 và cũng sẽ có rất là nhiều uh, xin lỗi em là rất là ít thẻ phạt được đưa ra trong trận đấu này khi mà chỉ có 4 thẻ vàng cùng với đó là 8 phạt góc thì như những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem thì khoảng, trong khoảng 4 trận đấu gần đây nhất thì hai thằng này thi đấu với nhau thì đều có rất là ít thẻ và ít phạt góc như cái thống kê ở đây anh em có thể thấy là 4 trên à, xin lỗi em là 8 trên à, 10 trận đối đầu mà hai thằng này chạm trán với nhau thì sẽ có ít hơn là 4,5 thẻ và cùng với đó à, 6 trên 7 lần chạm trán thì à, hai thằng này đều có trên 2,5 bàn thắng thì liệu rằng với những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho em xem như vậy thì trong trận đấu này má kèo nào sẽ là má kèo sáng hoặc là má kèo anh em có thể tham gia đầu tư ở trong trận đấu này thì anh em uh, có thể thấy đây mình sẽ chốt sớm cho anh em một má kèo duy nhất ở trong trận đấu này khi mà hai thằng này đối đầu với nhau đó là má kèo AS Roma được chấp 0.25 ở trong trận đấu này như anh em có thể thấy ở trên trang thì ờ, khi mà bỏ một Aroma ở mã kèo 0.25 thì sẽ ăn được 0.82 lý do mình đưa ra cái mã kèo này thì anh em có thể thấy là việc mà hai thằng này sắp thi đấu ở một cái đấu trường khác đó là ờ, phần sân của Inter sẽ thi đấu với AC Milan ở đấu trường ờ, bán kết của cúp C1 còn phần sân của thằng à, Aeroma sẽ thi đấu với Leverkusen ở trong uh, việc mà lượt đi của bán kết uh, cúp C2 thì việc mà hai thằng này ở trong trận đấu này thi đấu sẽ là dưới chân với nhau thì hoàn toàn là có thể xảy ra vậy nên anh em có thể thấy khi mà hai thằng này chỉ kém nhau uh, rất là ít điểm thì có thể ở trong trận đấu này sẽ là một kèo đồng à xin lỗi em là một kèo uh, trận đấu có tỷ số là hòa ví dụ như là một đều hoặc là không đều chứ không có nhiều hơn được hai bàn thắng đâu cho nên ở trong trận đấu này mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo tham khảo ở trong trận đấu đó là má kèo uh, ờ, Aeroma được cộng 0.25 trong trận đấu này còn về má kèo tài xỉu và kèo phạt góc và kèo thẻ thì những má kèo đó thì mình cần có những thông tin ờ, như là đội hình cũng như thông tin liên quan đến trận đấu để có thể chốt ra những cái má kèo chắc ăn nhất để em có thể tham khảo và đầu tư. Chứ hiện tại như anh em có thể thấy là chúng ta hoàn toàn là chưa có thông tin đội hình của hai thằng này thi đấu với nhau như thế nào và đội hình nào thằng nào ra sân chính thức và thằng nào sẽ dự bị thì chúng ta chưa có nên chưa thể chốt cho anh em được những cái mã kèo uh, kèo thẻ kèo phạt uh, góc cũng như là kèo tài xỉu nhưng ở cái mã kèo tài xỉu thì mình sẽ khuyến khích cho anh em là có thể tham gia vào mã kèo uh, xỉu uh, ở trong trận đấu này khi mà nhà cái sẽ niêm yết ở mức là uh, tài xỉu ở mức 2.25 thì mình sẽ đưa ra cho anh em mã kèo là kèo xíu trong trận này hiện tại thì mình chỉ đưa ra sớm cho anh em có thể tham khảo là như vậy thôi chứ chưa phải là mã kèo cuối cùng để anh em có thể tham gia vào đầu tư bởi vì hàng này ở trong trận đấu này khả năng cái việc mà thi đấu dưới chân để có thể tham gia vào cái việc mà thi đấu ở lượt đi của cái ờ, bán kết cúp C1 và C2 của hàng này đã hoàn toàn xảy ra trong trận đấu này Chính vì vậy anh em nên cân nhắc việc mà có thể tham gia mã kèo tài xỉu ở trong trận đấu và cùng với đó à, những cái mã kèo mình đưa ra chỉ là mang tính chất tham khảo cho anh em mà thôi chứ chưa phải là mã kèo cuối cùng những mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất thì chắc chắn nó phải nằm ở trong tele a cộng xuống soi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở trên màn hình. Ở trong đó thì mình sẽ đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất trước khi trận đấu được diễn ra từ 10 đến 30 phút. Bởi vì khi đó thì mình sẽ có những cái thông tin liên quan đến trận đấu cũng như là thông tin chính thức về hai đội hình của hai bọn nó thi đấu như thế nào chính vì vậy những mã kèo mình đưa ra lúc đó chắc chắn là sẽ chắc ăn hơn bây giờ và bây giờ chỉ là những thông tin cho anh em tham khảo mà thôi còn hiện tại anh em nào mà còn đang chơi qua thầu qua cò chưa có cho mình một trang chơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư thì có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi riêng để tự do tham gia đầu tư cùng với đó là những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để có thể đưa anh em vào bờ và hit video ngày hôm nay mình nhận định về trận đấu Aroma thi đấu với Inter Milan ở cái ờ, ngày mùng 6 tháng 5 cho anh em có thể xem và tham khảo sớm. Và video đến đây cũng khá là dài rồi nên mình xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo. Chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo anh em đầu tư.